bánh sao cái này là đọt à, đọt cho mồi hả à, gạo cá nè à, đủ thứ gạo luôn nha cái này là cái này ông nhái bông nhái bông loại ăn bông nha ủa là ăn lá nha nó đọt ừ, bé bình đang ăn à, một cuốn à, một cuốn à, bánh xèo trời ơi nhìn mắt thèm quá <laughs> đây đây em thử mấy rồi thôi thôi thôi, thôi chấm ăn cái này ăn đi ăn đi ăn đi à quá ngon đây rau uh... Ờ, Xin chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh hàng lúa miền Tây ha Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà của à, chị mình các bạn Thì hôm nay thứ bảy chủ nhật các bạn thì uh, bà chị có rủ lên nhà làm một số món ăn uh, để uh, đẩy gia đình nha các bạn Thì đây là nhà của chị mình ha Thì chị mình thì kinh doanh buôn bán cục gà sa đéc, hủ tiếu sa đéc các bạn Thì một cái đặc sản ở miền Tây quê mình Và đây là cái khung cảnh nhà của chị ha Thì ngôi nhà sàn nha các bạn đó, ở miền Tây mình đặc biệt nhà sàn và đây là hủ tiếu Sa Đéc các bạn đó, đặc biệt ờ, chị ấy đang ờ, bỏ và bán sỉ ờ, hủ tiếu Sa Đéc nha đó. thì đặc sản hôm nay để mình vô mình quay cho các bạn xem bước đầu tiên á, thì các bạn sẽ thấy ngay nó đây là bông điên điển các bạn và đây là giá và hôm nay là chị bảy sẽ làm bánh xèo để để gia đình nha các bạn đây là bột bột của bánh xèo cả nhà cái này làm cái này gồm gì vậy bảy thì uh, nghệ dừa nghệ dừa cái trứng vịt với hành đều ngọt mà nêm vô đó nhìn rất hấp dẫn luôn á nêm thử coi ngon á thôi giờ nêm được ăn được không nêm được chứ đó, đây là cái này là gì này tôi cái cái này để, để mình làm, làm nhân nha nước mắm hả đó bên đây là cái à, cái à, dĩa xào nhân đó nhân đây chút không bỏ bánh xèo bỏ giá vô luôn hả chị bỏ giá vô trộn lên với bông biển. đó tắt bếp rồi mới đổ giá vô à nhìn hấp dẫn quá <laughs> đầu bếp chính hôm nay món bánh xèo miền tây nha cái này mình làm nhân gì à, vậy heo thịt heo ha nói chung là thịt gì làm cũng được thịt gì, nhân gì cũng được ha thịt gì, gì thịt chuột cũng được đó dạ yeah nó nồi dưng hơi bị to à. rồi chắc là chơi xào xong nó sập lại quá sập lại em phải trộn vậy nè chứ em không có bắt lên lửa lên là nó tiêu hết trơn dạ. gục hết không ngon là, là tắt lửa xong rồi mình tắt trộn lửa rồi mình trộn bị nó cái củ cải ờ, dạ. uh, củ sắn với thịt là nó đã nóng rồi dạ. thì mình để giá với bông điển vô mình trộn một hơi là nó sẽ xịt xuống mà cái nó còn cái độ giòn dạ. ngon đó. Vâng, đây là khung cảnh phía sau nhà của bà chị mình nha đó, nhà sang cũng uh, mát mẻ Vâng đây cả nhà, thì đây là những cái bánh xèo đã được đổi sẵn hang được có mấy cái à các bạn. Thì trong khi đợi đổ bánh xèo thì chị Bảy sẽ à, làm nước mắm các bạn. Thì à, muốn ăn bánh xèo ngon thì cần phải à, có nước mắm nha các bạn, nước mắm nước chấm á, nước chấm ngon. Đó và rau sống nha các bạn. Đó. Thì trong khi đợi đổ bánh xèo và làm nước mắm thì mà cả nhà cùng theo chân của đen Lối miền Tây mình đi tham quan cái mô hình nuôi ếch của anh Tú nha các bạn. Anh Tú ở gần nhà là em của chị Bảy đó thì đây là cái à, ao và những cái mùng à, nuôi ếch của anh Tú ha thì ở trong video trước á, mình có chia sẻ cả nhà thì à, cái mô hình nuôi ếch của anh Tú rồi sẵn tiện mình chỉ quay cho các bạn xem thôi đó, thì à, hiện tại á, mình đi vào buổi trưa các bạn nên anh Tú đã cho ếch ăn rồi hiện tại giờ anh Tú đang vệ sinh mấy cái mùng ếch nè vớt những con ếch chết á mình thấy ra ngoài cho cái dồ ăn đó thì ở đây các bạn thì mình kêu là cá dột có một số nơi thì người ta kêu là cá cha đó thì ở quê mình một kêu vậy nó quen rồi các bạn đó thì mấy con cá này nó phát triển rất tốt luôn các bạn do cái ao ao nuôi nó rộng á chỉ cái mật độ anh tú á, anh thả cá nó là, là ít nên rất đủ à, cái lượng thức ăn cho nó đầy đủ như các bạn thì ếch anh tú cũng à, nuôi ếch à, số lượng nó vừa phải các bạn để mà tránh cái trường hợp mà mà ô nhiễm nguồn nước á thì ếch nó không phát triển tốt và anh à, Tú cũng chia sẻ à, thêm một cái kinh nghiệm à, là nuôi ếch thì cần phải giữ sạch cái ao nuôi các bạn nó ao nuôi cái khâu vệ sinh là rất quan trọng nếu để ao bị thúi thì ếch rất dễ bị hao hụt nha các bạn đó thì hiện tại anh Tú đang vớt những con ếch chết á quăng ra cho, cho cá cha nè ăn nè ha đó nó ăn quá trời luôn nhìn mất ham luôn các bạn đây trong khi đợi à, anh Tú vô các bạn thì mình sẽ vô tham quan cái à, ngôi nhà của anh Tú như bạn thì video trước mình có chia sẻ đó đây mình anh Tú ờ, trồng rất nhiều lan nha đó nhiều loại lan lắm nó đang nở ra nhìn rất đẹp anh, à, anh Tú cũng có sở thích là trồng lan ha đó, đây là toàn bộ mà số lan mà anh Tú ờ, trồng nha các bạn đó nó ra bông rất đẹp luôn á nhiều lắm các bạn ơi đó, đây có hai cái chậu lan mới nè anh Tú anh Tú mới ờ, mua về nè đó lan này mình nghĩ nó tổ bông ra thì sẽ rất đẹp nha đó. đây là những cái tiểu cảnh mà anh tú ờ, tự làm nè đây hai con hai con bạc ờ, ghê ở video trước mình ờ, có chia sẻ các bạn đây là con su anh ha với một con nữa là con su em su em ở đây nha su em ở ngoài con su anh nó bị xích lại do nó nó hơi phá các bạn còn su em nó hiện nên anh tú thả nó ra nha đó rồi anh tú có thể nuôi thêm mấy con chó con ở đây nữa nè xung em nè mình kêu nó thì nó nó không có phun các bạn đây hai chó con này. hai chó này chó nhật các bạn chó nhật lai hai em này cũng quậy dữ lắm nên tú bỏ ngoài đây đây sẵn tiện mình à, dẫn các bạn à, xem cái mô hình nuôi à, heo nái lợn sinh sản của anh tú các bạn ngoài việc nuôi ếch thì anh tú còn nuôi thêm mấy con heo nái sinh sản này. đây những heo nái sinh sản rất to luôn á hai ba em luôn các bạn à, bên đây là những con heo con mà mấy con heo nó nó sinh ra các bạn thì anh tú nuôi heo thịt đó sẵn tiện anh tú bán luôn đó thấy mình thấy mình quay cái nó nhát nè ở đây thì à, hai bên cũng được à, bảy tám chuồng các bạn mình à, thấy mình quay cái con su em nó đi theo mình hoài luôn nè các bạn ở video trước mình thấy nó mình ngán lắm video này nó nó nó dạng rồi À, đây là những cây mai nhà anh Tú trồng ha Đó. nhiều gốc mai lớn lắm các bạn cái ao của anh Tú rất rộng lớn luôn các bạn thôi thôi để mình đi vô nhà mình xem à, chị Bảy đổ bánh xèo xong chưa ha Ê, các bạn thấy cái à, cách đổ bánh xèo quen không thì ở miền Tây á người ta thường hay dùng cách này ha dùng cây tàu lá chuối để quét à, dầu ăn vô á à, vô chảo để cho nó à, bánh không bị thấm dính vô cái chảo nha các bạn đó thì hiện tại cái này dùng chảo chống dính cũng không đến nổi là nó dính nhưng mà cái cách này sẽ làm cho cái bánh lấy ra được mau hơn đó sau khi mà mình chế lớp bột xong á, mình sẽ cho một ít nhân các bạn đó. đây là nhân mà mới nãy lúc video phút đầu mình có quay cho các bạn xem đó nhưng sau sau khi mình xào chín á mình đầy lại đó xong sau khi mà chín bánh với nhân xong thì mình sẽ gấp ra để ngoài dĩa đây một cái bánh xèo à, thành phẩm nó à, vàng tươi nè nóng hổi nhìn rất ngon ha à, và mình sẽ để lên những cái lá chuối như thế này để mà nó không bị dính những cái bánh lại với nhau ha đó sau khi uh, xong một cái bánh thì bảy tiếp tục đổ cái bánh thứ hai nè nhìn nhìn cái bánh xèo cái màu bánh xèo nó vàng ươm nhìn nó đẹp lắm các bạn sau khi mà chơi bánh chín không ha tiếp tục bỏ nhân vô bây giờ bảy à, đổ cũng được mấy dĩa các bạn thì hiện tại à, anh bảy à, với bé khang với bé minh thư đang ăn ở ngoài các bạn để mình ra quay cho bạn xem nha đó bây giờ ăn cũng được mấy cái rồi nè đó, đó nhân rất đẹp luôn các bạn đó này là nhân nha ừ. Dạ. đây là rau sống nha cả nhà rau sống đây mình ăn chung với bánh xèo đầu bằng lan hả quá trời rau luôn nè này cái gì còn nhủi nữa hả đủ thứ rau nhái ba ăn ra lóc cá nữa ba rau luôn ba ăn ra lóc cá nữa ừ ngon không hả ngon không bà nuôi nấu nấu, nấu chi bánh xèo ngon nha ngồi điểm luôn ăn bánh xèo này mình bóc ăn sẽ tự nhiên ngon hơn các bạn rất là giòn luôn Thì hôm nay bé Quỳnh ăn bánh xèo nè không? Bé Quỳnh ăn ngon không bé Quỳnh? Ngon hả? Hả? Nói này giòn hả sao? Này giòn Cái ngoài giòn Đó thì Đây, với gỗ sống là các bạn nhìn rất ngon và hấp dẫn nha Đó, thì rau này ở đây à, anh Bảy mình Mới đi hái xong nè, gồm có à, đột bằng lăng nè Rau cần này rau gốc cá rồi bông nhái nè đủ thứ loại rau hết trơn á có rau bún nhủi nữa rau này ăn rất ngon luôn á thì mới chiên thương chiên rồi đem ra luôn tại vì khi mà mình chiên á các bạn ăn bánh xèo mình chiên nóng ăn rất ngon hai đứa nhỏ ăn ăn say mê luôn này bác Khang nha chào mấy cô chú đi con cô chú ừ. giỏi quá thì bánh xèo này mình đem ra mình ăn đó ăn vừa chiên xong mình đang đem ra nó, nó ngon Ôi, đó, ờ, cho nước mắm nha. Tự quá ha. Đây là cái chén à, nước mắm à, mới làm bữa nãy Đây anh Bảy đang chuẩn bị à, gói bánh xèo, cái này là đọt đọt cho mồi hả? Dạ, về bữa nay em chơi đi. cá nè, đủ thứ gạo luôn nha. Cái này là này bông nhái. Bông nhái. mà loại ăn bông nha. Ủa là ăn lá nha. Nó đọt. Cái bông tím á. Cái này là lá bằng lăng hả? Ừ, cái này lá bằng lăng. Nó ờ, cách nè. Chắc, ừ. chắc lại để dưới à, gói một cái là ăn là nhức nách luôn <laughs> bánh xèo mới vừa đậu còn nóng hổi giòn tươi luôn đó à, bỏ nhân luôn Ây dạ. <laughs> bé Quỳnh đang ăn một cuốn à, một cuốn à, bánh à, xèo trời ơi nhìn mắt thèm quá ở <laughs> đây em nữ mấy ơi thôi thôi thôi, thôi, thôi ờ, chấm ăn cái này ờ, ăn đi ăn đi ăn, đi À, quá ngon quá ngon đây rau ờ, cây nhà lá vườn các bạn mình con ăn đi không ăn hả ừ. <laughs> dễ ăn để ăn no phải không ăn nó chặt rồi mà ừ. con ăn ai chặt mới được ờ, ừ. rồi thôi cả nhà ơi chắc mình xin ờ. Ờ, phép dừng video đây ha nếu cả nhà thấy video hay hãy like cho mình lục like và đăng ký kênh ủng hộ mình cả nhà nhớ ủng hộ mình nha bye bye cả nhà hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo